Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam lên tiếng về vụ 25 thủy thủ Mỹ bị cúm Vũ Hán sau chuyến thăm Đà Nẵng. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vừa được xác nhận dương tính với cúm Vũ Hán sau chuyến thăm Đà Nẵng hai tuần trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nói như sau. Đang tìm hiểu thông tin này, và khẳng định chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ kết thúc tốt đẹp. Trước đó vào hôm 24 tháng 3 năm 2020, quyền Bộ trưởng Hàng hải Mỹ Thomas trong cuộc họp báo tại Lầu Nâu Góc đã xác nhận với phóng viên về trường hợp ba thủy thủ trên tàu sân bay Theodore Roosevelt xét nghiệm dương tính với cúm Vũ Hán, theo bản tin của Đài tiếng nói Hoa Kỳ đã đăng tải. Đây là hình ảnh đông đảo phóng viên chụp hình kỷ niệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và Đại sứ Mỹ Daniel đã ra đón thủy thủ đoàn tàu của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Tin mới cập nhật từ Hải quân Mỹ cho hay họ vừa phát hiện thêm 25 thủy thủ dương tính với cúm Vũ Hán trên tàu USS Theodore Roosevelt đã khiến giới hữu trách buộc phải đưa hàng không mẫu hạm này cập cảng và xét nghiệm toàn bộ 5.000 thủy thủ trên tàu, truyền thông Mỹ loan tin vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Dự kiến con số thủy thủ nhiễm bệnh có thể lên đến hàng chục người, theo lời một quan chức hải quân nói với đài truyền hình CNN của Mỹ. Chuyến cập cảng gần đây nhất của tàu USS Theodore Roosevelt ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, hai tuần trước khi Hải quân Mỹ thông báo về 3 ca xác nhận nhiễm cúm đầu tiên trên hàng không mẫu hạm này. Bất chấp những nghi ngờ về mối liên hệ giữa sự kiện các thủy thủ nhiễm cúm Vũ Hán vào chuyến thăm Việt Nam. Đô đốc Michel Gidey, chỉ huy các hoạt động Hải quân Mỹ nói rằng có rất nhiều máy bay đến và bay đi từ tàu Roosevelt, nên việc xác định nhiễm cúm từ đâu là rất khó khăn. Ông nói thêm rằng vào thời điểm diễn ra chuyến thăm của tàu Roosevelt vào tháng 3 ở Việt Nam, chỉ có 16 ca nhiễm cúm Vũ Hán ở miền Bắc, nơi cách xa cảng Đà Nẵng hàng trăm km. Và trang tin USNI của Học viện Hải quân Hoa Kỳ loan tin này vào hôm 24 tháng 3 cho hay ba người có các triệu chứng sốt và đau cơ được đưa đi chữa trị tại một bệnh viện quân đội của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Thái Bình Dương và những trường hợp tiếp tục cũng như gần gũi với những người này đã được cách ly. Đây là hình ảnh Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng Huỳnh Đức Trường ra đón tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương John tại cảng Tiên Sa về phía Mỹ có cả đại sứ Daniel. Các viên chức của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và quan chức của Đà Nẵng cũng có chuyến bay ra thăm hàng không mẫu hạm khi tàu này vẫn ở ngoài khơi của ngoài thành phố biển. Hải quân vẫn đang làm điều tra mà cách nào cúng Vũ Hán có thể bùng phát trên tàu sân bay Theodore Roosevelt. Và vẫn chưa rõ loại cúm này đến từ đâu mặc dù tàu sân bay và một tàu hộ tống thăm cảng Đà Nẵng, Việt Nam 15 ngày trước trong một trường hợp hàng không mẫu hạm, nó đã ở cảng lần cuối vào cách đây 15 ngày, nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó để buộc những trường hợp dương tính này vào chuyến thăm cảng cụ thể đó. Chúng tôi đã có những phi cơ bay đến và bay đi từ tàu và vì vậy chúng tôi không muốn nói đấy là chuyến thăm cảng đặc biệt đó. Đô đốc Mike, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ nói với các phóng viên của Lầu năm Góc. Ông Kỳ đây cho biết thêm Hải quân đã thực hiện các kiểm tra y tế, nâng cao khi con tàu có 5.000 thủy thủ đến giao lưu ở Đà Nẵng và trở về tàu. Và trước đó, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào hôm 27 tháng 2 đã đưa ra chính sách yêu cầu khoảng thời gian 14 ngày giữa các chuyến thăm cảng để đảm bảo các tàu của Hải quân Hoa Kỳ sẽ không lây lan dịch bệnh quanh Thái Bình Dương. Đây hình ảnh các thủy thủ Mỹ lên bờ vào hôm 5 tháng 3 năm 2020 ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Đó là khoảng thời gian mà Đô đốc Phil Davidson, tư lệnh của Indo-Pancom cho phép Theodore Roosevelt tiến hành chuyến thăm cảng theo kế hoạch đến Đà Nẵng. Điều quan trọng là Việt Nam chỉ cho phép một tàu chiến của mỗi quốc gia ghé thăm các cảng của mình mỗi năm. Theo USNI, e, khi quyết định thăm cảng Việt Nam được đưa ra vào cuối tháng 2, hoặc đầu tháng 3, vào thời điểm đó Việt Nam chỉ có 16 trường hợp dương tính với những vụ này hầu như ở phía Bắc. Tuy vậy, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ nói quyết định đưa tàu vào bờ hai tuần trước đó là một quyết định mạo hiểm và Hải quân đã tiến hành thời gian cách ly 14 ngày cho những người ở trên tàu. Chúng tôi vừa đạt 15 ngày hôm nay, ông Mike cho biết như vậy. Nhưng chúng tôi cũng loan tin tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng tuần dâm hạm Book Hill đến thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 năm 2020. Khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh và đại sứ Mỹ Daine đã ra đón đoàn. Và mặc dù sự kiện sẽ có thêm một lượng lực lượng lớn nữa các ca nhiễm sau khi toàn bộ thủy thủ trên tàu được xét nghiệm. Nhưng một giới chức hải quân đã nói với đài truyền hình CNN của Mỹ rằng nhiều khả năng Bộ Quốc phòng sẽ không công bố cụ thể con số thủy thủ nhiễm bệnh trên tàu Roosevelt vì lo ngại các đối thủ như Trung Quốc, Triều Tiên có thể lợi dụng tình trạng dễ tổn thương của con tàu. Đây là hình ảnh Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã thực hiện giám sát thân nhiệt toàn bộ thủy thủ tàu sân bay khi nhập cảng Việt Nam. Trong khi tuyên bố, Đô đốc Mike đã nói như sau. Chúng tôi tin rằng cách đối phó mạnh mẽ của chúng tôi sẽ giúp USS Theodore Roosevelt đương đầu với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong khu vực. Trước đó cùng ngày, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hải quân Thomas Modi cho biết thêm một vài trường hợp nữa trên tàu nhưng không đưa ra con số cụ thể. Chúng tôi đang trong quá trình xét nghiệm 100% thủy thủ đoàn của con tàu nhằm đảm bảo không có bất cứ sự lây lan nào. Hãng truyền thông CNN của Mỹ dẫn lời ông Modi nói với các nhà báo tại Lầu Đóng Góc vào hôm 26 tháng 3 năm 2020. Quan chức này cho biết thêm rằng tàu sân bay Roosevelt đang được đưa vào cảng Guam và không ai trên tàu được phép đi đâu ra khỏi bến tàu khi tới đảo Guam. Tính đến sáng ngày 26 tháng 3 đã có 280 ca nhiễm cúm Vũ Hán trong quân đội và gần 600 ca nhiễm trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, bao gồm lao động dân sự, người thân và nhân viên hợp đồng. Theo ông Modi, có 133 người trong số này thuộc Hải quân. Và cũng chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã phản hồi câu hỏi đại diện truyền hình nước ngoài đặt ra liên quan đến ba thủy thủ tàu, ba người thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào tuần trước đến Việt Nam hiện đang nhiễm dương tính với cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh cờ đỏ sao vàng của Việt Nam treo bên trong những ngày tàu neo đậu tại cảng Đà Nẵng Tại buổi họp báo trực tuyến đầu tiên của Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 26 tháng 3, đại diện kênh truyền hình Hồng Kông Felix Thefau đã đến đề cập đến việc ba thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đến Đà Nẵng và hơn 2 tuần trước đây đã xét nghiệm dương tính với cúm và đặt câu hỏi như sau. Có phải họ nhiễm cúm Vũ Hán khi đến Việt Nam hay không? Và Việt Nam đã xác định được những người tiếp xúc với thủy thủ này hay chưa? Trả lời câu hỏi trên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như sau. Chúng tôi quan tâm và đang tìm hiểu thông tin này. Theo tôi được biết, phía Mỹ đã có phát biểu về việc này. Chuyến thăm của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đến Đà Nẵng từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 3 đã kết thúc tốt đẹp. Thủy thủ đoàn đã thực hiện các hoạt động giao lưu theo kế hoạch. Hiện nay Hải quân Mỹ có khoảng 100 tàu và 1 phần 3 lực lượng đang ở trên các vùng biển trên toàn thế giới. Nhóm tàu tác chiến sân bay cùng tàu USS Theodore Roosevelt được triển khai từ căn cứ hải quân Colorado vào tháng 1 với hơn 6.000 người. Hôm 25 tháng 3, Lầu Năm Góc xác định rằng Bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mex SP đã ra lệnh dừng tất cả các hoạt động của quân đội Mỹ ở nước ngoài trong 60 ngày, làm ảnh hưởng đến 90.000 hoạt động trên lịch trình. Tuy nhiên, lệnh này miễn trừ với các bệnh nhân như thủy thủ trên tàu Roosevelt và các tàu khác. Cùng ngày 26 tháng 3 năm 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc thông tin về hai trạm nghiên cứu mới vừa được khánh thành tại đá chữ thập và đá Supi, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trước đó. Đây là hình ảnh đảo đá Subi do tổ chức Media chụp vào hôm 20 tháng 5 cho thấy Trung Quốc xây gần hàng trăm tòa nhà, thao trường, các thiết bị radar và thậm chí cả sân bóng rổ tại đây. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không có các hành động gia tăng căng thẳng làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng hòa bình ở Biển Đông và khu vực. Báo Tiền Phong dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo trực tuyến vào hôm 26 tháng 3. Trước đó, ngày 24 tháng 3, Tân Hoa Xã tường thuật lễ khánh thành trạm nghiên cứu mà báo chí quốc tế gọi là các cơ sở quân sự mới trên hai đảo Trường Sa của Trường Sa. Theo tờ báo của nhà nước Trung Quốc, hai trạm nghiên cứu mới với phòng thí nghiệm sinh thái, địa chất và môi trường có mục đích hỗ trợ các nhà khoa học điều tra, thực địa, lấy mẫu và nghiên cứu khoa học trên quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng động thái mới nhất của Trung Quốc là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đang tranh thủ tình hình cả thế giới đang vật lộn với đại dịch